ya nedo cua caifás manesi huedas nequenes casnesi ja esi ma Jesús ya nedo cua el Pilato ni ne nega un ga quenes casnesi ja ma Jesús ni no catunesi roa to cua zonda adi na we roa nesi kana siga ken ta ga we catunesi ya nesi Pascua yo nega we Pilato roa de cua dizon sonzo nega taso aun ra i ra ra ne gì nữa à, zina ra na ni ka ne sida ni ka tan so dễ gì à na aun sina na, ni ta se ge a ne hyo ke cả ka ne hyo ka na ne hyo rian tsama yo ni ka ta pilato ida ne su sida ni gi à hiền ne su ra i gì, ta ro gì, ta nga chan ji lấy ne su ni cả ta ne judio ni ta sẽ ne xí lấy ne hyo si te ka wi ne cái gì sing go mà Weda na kamu ngitak gane kisi nukwa kata ma Yesus ni jiki kada tak garo si gawi si ada si yo ni kato yon pilato cua tu kwai zo ni kakin so na ma Yesus ni kata so kuning wede un rei ni ria ne judío ni na ni kama Yesus ni kata ra maat kriten wa dani si go ne si kata en wa da unetsa na ni pilato ni kata so chỉ Si judío win nani. Nikane chúng yuma chiat nani. Se ne re huinya narkizo ria razahu. Nungwe zik ana hu. Nani kama Jesús negata. Se rua jmi guina winya gane kaso ma. Ni sinya gane kaso. Wi rua jmi guina. Ni wa ne hui guna kistiria. ra utani. Ni đó ni chỉ cái Wedah ni. Sikita ane si judío sao Sahma. sani zayu na muya gane neka ma yo gata pilato rey muitne nane kama ne gata sota si rey mui ninka kanga raj mi ni wania si rey kami ni we raj e son da na raj mi kuena gwenda gana ta raj e nwa janga ni dra ne si mui da ni maya janga ni kunene so tinokwa ni gata pilato sao awi zawi sa jenga ra ninga gizi kha mi zo no wana niga wi zo niga a hyu zo ya mane judio cả ta so ga zin go ga ke nu ga nari ya sina ma sa ni ne cả này số tre shi ha đã ni da ku Pasqua, ke cả ni cả ne này số, su gì cái ga ha ke ni này số, su zi ga ne ra ga rei ni ka sun ya ne judio ni yo ni ga mi này ne sida o yo ni cả ta này so